8 cách bảo vệ hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh. 1. Bổ sung nhiều chất xơ. Chất xơ rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Ba loại chất xơ phổ biến là chất xơ hòa tan, không hòa tan và prebiotic. Chất xơ hòa tan giúp hấp thụ nước vào phân khiến chúng trở nên mềm hơn, từ đó ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Chất xơ hòa tan được tìm thấy trong cám yến mạch. Chất xơ không hòa tan hoạt động giống như một bàn chải khổng lồ, giúp làm sạch ruột, loại bỏ mọi chất thải và cặn bã có trong đường tiêu hóa. Rau cải ngũ cốc và cám lúa, mì là nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan được tin dùng. Beze Biotic, một dạng chất xơ có nhiệm vụ nuôi vi khuẩn có lợi, giúp đường ruột khỏe mạnh. Tương tự, Beze Biotic có mặt trong nhiều loại trái cây, rau và ngũ cốc. Một chế độ ăn giàu chất xơ thường xuyên đã được chứng minh giúp thúc đẩy nhu động ruột và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa bao gồm loét, trào ngược, trĩ hoặc viêm ruột thừa. 2. Cung cấp đủ lượng nước cần thiết. Mất nước là một nguyên nhân phổ biến của táo bón. Các chuyên gia khuyên bạn nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng này. Trong điều kiện thời tiết nóng bức hoặc đối với người có tập luyện thể dục, thể thao thì cần bổ sung một lượng nước nhiều hơn thế. Ngoài nước lọc, bạn cũng có cung cấp chất lỏng cho cơ thể bằng trà thảo mộc và các loại đồ uống khác không chứa caffeine. Một cách nữa để đáp ứng hàm lượng nước cần thiết là ăn các loại trái cây và rau quả mọng nước, chẳng hạn như dưa chuột, bí xanh, cần tây, cà chua, dâu, bưởi và đào. 3. Giữ tinh thần thoải mái. Ruột và não được cho là có mối liên kết phức tạp, nghĩa là những gì tiêu cực diễn ra ở não cũng sẽ tác động xấu đến ruột. Khi ở trong trạng thái quá căng thẳng, cơ thể sẽ tiết ra các hormone khiến máu và năng lượng chuyển ra khỏi hệ thống tiêu hóa. Stress được cho là có liên quan đến các vấn đề sức khỏe như loét dạ dày, tiêu chảy, táo bón và hội chứng ruột kích thích. Kiểm soát căng thẳng Tập yoga hoặc ngồi thiền đã được chứng minh vừa giúp thư giãn đầu óc, thoải mái tư duy, vừa có tác dụng cải thiện các triệu chứng ở những người mắc hội chứng ruột kích thích và các bệnh rối loạn tiêu hóa. 4. Tích cực vận động thể chất. Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để củng cố sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Các nghiên cứu cho thấy người khỏe mạnh có tập thể dục vừa phải, ví dụ như đạp xe và chạy bộ, khiến thời gian vận chuyển đường ruột tăng lên gần 30%. Mặt khác, đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng táo bón mãn tính. Ngoài ra, tập thể dục còn có tác dụng chống viêm nhờ khả năng làm giảm các hợp chất gây viêm trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm ruột. Đi dạo nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thực phẩm di chuyển qua hệ thống tiêu hóa một cách dễ dàng. Các nghiên cứu cho thấy người khỏe mạnh có tập thể dục vừa phải, ví dụ như đạp xe và chạy bộ, khiến thời gian vận chuyển đường ruột tăng lên gần 30%. Mặt khác, đi bộ 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng táo bón mãn tính. Ngoài ra, tập thể dục còn có tác dụng chống viêm nhờ khả năng làm giảm các hợp chất gây viêm trong cơ thể, từ đó ngăn ngừa tình trạng viêm ruột. 5. Từ bỏ thói quen xấu. Mọi người đều biết những thói quen xấu như hút thuốc lá, uống quá nhiều rượu bia và ăn khuya rất có hại cho sức khỏe nói chung. Hút thuốc làm tăng gần gấp đôi nguy cơ trào ngược axit, Thói quen xấu này cũng có liên quan đến loét dạ dày, khiến tình trạng viêm loét đại tràng hay ung thư đường tiêu hóa diễn tiến nặng hơn. Hãy luôn nhớ rằng từ bỏ hút thuốc lá sẽ đem đến rất nhiều lợi ích. Uống rượu, rượu khiến axit trong dạ dày tăng sản xuất, có thể dẫn đến chứng ngợ nóng, trào ngược hoặc loét dạ dày. Uống quá nhiều rượu còn gây xuất huyết đường tiêu hóa, viêm ruột và tổn hại đến vi khuẩn đường ruột có lợi. Ăn khuya, nằm ngủ sau khi ăn khuya sẽ dẫn đến chứng ngợ nóng và khó tiêu. Lý do là bởi vì cơ thể cần thời gian để tiêu hóa, cũng như cần trọng lực kéo thực phẩm đã ăn di chuyển xuống đúng hướng. Khi bạn nằm xuống, dịch dạ dày sẽ tăng lên và gây ở nóng hoặc các triệu chứng trào ngược. Sau khi ăn, cần chờ 3 đến 4 giờ để có thời gian cho thức ăn di chuyển từ dạ dày xuống ruột non mới nên đi ngủ. 6. Tập trung khi ăn. Nếu không tập trung chú ý vào bữa ăn, bạn rất dễ ăn quá nhiều và quá nhanh. Điều này có thể dẫn đến đầy hơi hoặc khó tiêu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhai chậm và tập trung thưởng thức bữa ăn có thể làm giảm các triệu chứng ở những người bị viêm loét đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Đừng quên tắt TV và cất điện thoại cũng như các thiết bị di động khi ăn để giúp ngăn ngừa các vấn đề về tiêu hóa phổ biến như khó tiêu, đầy hơi. 7. Ăn chậm nhai kỹ. Thực tế, quá trình tiêu hóa đã bắt đầu từ trong miệng. Khi nhai càng lâu thì nước bọt tiết ra càng nhiều. Nước bọt có vai trò hỗ trợ tiêu hóa một phần thức ăn trong miệng và trở thành chất lỏng giúp trộn thức ăn ở dạ dày trước khi chuyển vào ruột non một cách trơn tru. Trong khi nhai không cẩn thận có liên quan đến giảm hấp thu chất dinh dưỡng, thì ngược lại, nhai kỹ thức ăn sẽ giúp ngăn ngừa các triệu chứng như khó tiêu và nóng. Hơn nữa, hành động nhai chậm rãi thậm chí còn được chứng minh là giúp giảm căng thẳng, và điều này cũng có khả năng bảo vệ hệ tiêu hóa. 8. Hỗ trợ ruột bằng lợi khuẩn tiêu hóa. Men vi sinh chủng lactobacillus và Bifidobacterium rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Probiotic là vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cải thiện khó tiêu, đầy hơi, cũng như cả triệu chứng táo bón lẫn tiêu chảy. Probiotic được tìm thấy trong thực phẩm lên men như dưa cải, kim chi, sữa chua và đặc biệt có trong sản phẩm sữa non alpha lipid với 28 tỷ lợi khuẩn có trong sản phẩm sữa non alpha lipid sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của bạn hoạt động tốt giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và hỗ trợ các bệnh về hệ tiêu hóa rất tốt. Tóm lại, đối với những người đang gặp các bệnh rối loạn tiêu hóa, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp cải thiện tình trạng này. Trong đó, một thực đơn với thực phẩm tươi sạch, giàu chất xơ, sữa non alpha lipid là bước đầu tiên để có tiêu hóa khỏe mạnh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin 8 cách giúp cho hệ tiêu hóa của bạn luôn khỏe mạnh trên kênh Sức khỏe và cuộc sống. Quý vị và các bạn nếu thấy hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh để nhận những bản tin mới nhất từ chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.